I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Hello và hay xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Vanh MCB đây thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại series uh, vua hải tặc uh, và vua hải tặc phần 2 thì đây là tập ừ, tập tập thứ mấy nhỉ tập thứ hai đó thì uh, ngày hôm nay thì là uh, mình sẽ gọi là đi đến cái, cái ờ, con tàu ở đằng này đó và chúng ta sẽ ra đấy để xem có gì không ok mình uh, từ mình lấy hết sắt mình làm làm mấy ờ, đồ thì mình đã làm cái ba lô rồi mình cất đồ ở trong này rồi có bao nhiêu đồ đâu có tí ti ti đồ à ô oh, belly là cái gì đây thôi mình cứ dùng đi ok sao lắm lợn đấy nhở độc có thoát thoát game cái xong vào cái lắm lợn ấy ok rồi khả năng mình uh, ui khả năng làm xong mình sẽ chuyển đi chỗ khác mình ở thôi mình không ở đây mãi được các bạn ạ đi chỗ khác này ờ, còn ờ, là còn còn khám phá nhiều thứ mới mẻ hơn ở, ở đây là cái nhiệm vụ gì ấy giết uh, 20 con quái vật đá cái vật đá là con gì Trời ơi Mấy mấy cái ông này cho toàn nhiệm vụ tào lao thôi nhá các bạn ơi Bực mình thực sự mà Rồi thôi Nói chung là cũng ờ, chém được khá nhiều lợn rồi đấy Và mình sẽ ờ, Chết rồi Sao mấy cái rìu của mình đâu hết rồi ta Rồi mình ờ, làm lại mấy cái đồ đã Trời ơi sao bây giờ mới Mới thành tích lấy gỗ À mình chưa chặt gỗ Tập trước mình đã chặt gỗ đâu nhỉ Rồi à, Và à, các bạn xem ờ, cái clip uh, ờ, bu hải tặc này của mình mà thấy hay ấy, thì nhớ để lại cho mình một like và một comment nha Ngoài ra đừng quên chia sẻ clip uh, để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha Ok mình làm mấy cái này làm nhẹ mấy cái Thôi đi thôi Ok Ta sẽ đi um, khám phá vùng đất mới thôi ok à, cầm thanh kiếm lên dùng uh, chiêu gì nhỉ chiêu số 3 chiêu số 3 bay nhanh <laughs> đằng này thì phải ok à, không biết là có cái gì mới ở đấy không có cái thuyền thì thuyền bé tí à thuyền bé hơn mấy cái thuyền mà có trái ác quỷ đó rồi ok bên nào nhỉ à, kia kia kia kia thuyền đây rồi các bạn ơi chuột chuỗi này chạy đi chạy ngay đi ok ua thuyền gì đây u có người bên kia kìa nhưng để mình ra mình hỏi xem à thuyền gì đây thuyền gì mà trông lạ hoắc thế kia thợ đóng tàu hải tặc ok hiểu luôn ta là thợ đóng tàu hải tặc ngươi là ai hải tặc hay là hải quân ờ mình là vua hải tặc thế hệ uh, nối tiếp của Luffy ấy các bạn Nếu ngươi thực sự là hải tặc thì ngươi phải có thành viên và tàu của mình Nhưng ta nhìn ngươi chắc chắn mới bắt đầu làm hải tặc Ờ đúng rồi, tôi uh, mới chỉ bắt đầu làm hải tặc và tôi có năng lực trái ác quỷ Nếu vậy, ngươi sẽ cần một con thuyền và ta có một chiếc thuyền nhưng với một điều kiện Ngươi phải chứng minh cho ta thấy tố chất của một vua hải tặc được thôi ngài cứ ra điều kiện ok mình vừa nhận một cái nhiệm vụ gì đây chứng chứng minh tố chất vua hải tặc đánh bại uh, à, 50 thây ma này và 50 bộ xương này hãy uh, nhiệm vụ chứng minh rồi giết 50 zombie và 50 skeleton nhưng mà ở đây mà mình vẫn chưa thấy có nha zombie thì chắc phải xuống uh, dưới lòng đất thôi ok ra đây băm mấy thằng hải tặc để phát ạ mày làm sao mày mày làm sao ok nếu mà cho nếu mà ông này cho nhiệm vụ đánh hải tặc thì còn dễ nhở nhiệm vụ đánh uh, zombie giờ phải trời tối rồi các bạn này 50 con zombie 50 con uh, skeleton bạn ơi mãi không tìm thấy luôn ấy không tìm thấy trời đất ơi giờ phải đợi buổi tối rồi ở đây mình thấy toàn hải tặc như này thì Lấy đâu ra ấy nhở Mày Mày bắn tao Đứng cho bắn ừ, Bắn không bị Không bị ờ, sát thương luôn các bạn Không bị mất máu luôn Ok đi xuống hang đi Xuống hang À dụng một zombie một zombie hai zombie Ok đi giết zombie ở dưới hang này Tuyệt vời hơn các bạn hai zombie rồi Giờ đi tìm Đi tìm thêm chúng ta phải giết được 50 con cơ à. nếu mà bây giờ buổi tối thì uh, có vẻ là đi giết zombie là dễ hơn ok các bạn ơi có vẻ là trời tối rồi đây à, giờ thì mình sẽ đi ra ngoài và đi tìm uh, zombie xì ke ra chỗ uh, vùng uh, đồng bằng ấy quay lại cái ngôi nhà cũng được đó rồi bay qua kia ý ok tí nữa thì rơi xuống nước qua bên này này ba con zombie rồi bốn con có 5 con rồi ok nhưng mà sao vẫn thấy <laughs> thấy vẫn ít ít zombie quá các bạn ạ hơi hơi ít thì phải nào nhanh nào chúng ta cần uh, gọi là giết zombie và giết skeleton để có thể lấy được con tàu kia và đi đến đại hải trình các bạn ơi mày này tính ra nãy giờ giết được ui bên kia có người đá kìa lại đây bay mày mày mày mày zombie à zombie thì nhiều mình thấy zombie nhiều hơn các con ma này con ma này chết luôn nó rớt ra cái đồ gì đây đá đỏ à ok không cần luôn làm miếng thịt đã giờ là mình là mình cần tìm skeleton ok đi tìm thôi các bạn rồi mày mày Zomba thì có rất nhiều rồi à. Rất nhiều Zomba ở đây Nhưng mà cần Skeleton À đây, ke đây rồi Ok Ok các bạn ơi Thì từ nãy giờ mình đi giết được bao nhiêu rồi Có 5 con uh, ờ, Zomba và 8 con ấy nữa thôi 8 con Skeleton nữa thôi. Ok Skeleton Mình thấy vẫn Skeleton kiểu nó vẫn ít hơn uh, ờ, Zomba ấy à bên này nhiều đấy bên này bốn con liền bốn con liền nào nào nào đứng đơ hết chưa đứng đơ hết chưa bị độc chưa ok xem mà độc bao nhiêu con à 46 con còn bốn con ờ, bốn con zombie và bốn con skeleton nữa zombie đâu ta đây skeleton thì thấy rất nhiều đây mày một con sò ke rồi ba con sò ke nữa thôi let's go rồi bắt đầu <laughs> chả thấy nữa rồi các bạn ơi rồi, đi xa xa tí đây một con sò ke nữa bên này rồi ui người sói à thôi chạy chạy chạy chạy gặp người sói thì coi như chạy luôn các bạn ơi bên kia có thằng người sói chạy luôn đi chạy ngay đi ui ngựa ui chuột chuột này chuột này ngựa này chuột với cả ngựa xem nhiệm vụ này giết 30 con người đá ở à đâu giết uh, ờ, 20 con người đá chứ quên mất ui người sói à người sói thôi tao chạy đây gặp người sói là phải chạy luôn các bạn ạ không là xác định rồi đấy còn mấy con uh, skeleton nữa mà không thấy đâu à ok rồi làm miếng thịt đi đã đói không Ê, bên này có một con sao kê thì phải bên này có một con sao kê đây rồi mày zombie giờ cần zombie zombie okay. ui sao con gì này zombie sao toàn mấy con gì zombie đây rồi à? ok một con sao kê nữa còn người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh Bên này toàn người ngoài hành tinh này Trời ơi Toàn những kẻ xâm lăng ờ, thế giới à hả? Dám đánh nhau mấy ờ, Mấy mấy uh, Gì à MCVN đi uh, đi vanh nhở Đó Kia là Monkey đi uh, Luffy Thì đây là Mình cũng uh, mang tên uh, thêm chữ đi vào nữa các bạn rồi xem được bao nhiêu à? à hai con thầy ma nữa thôi hai con zombie nữa thôi ạ rồi mình đi quay lại cái hang vừa nãy hang vừa nãy có đấy rồi. giờ mà học được cái ghép bô của của giống sanji nhỉ nhảy qua đây thì thì bay nhảy gọi là như là gì luôn ok còn hai con zombie nữa thôi trời ơi hai con zombie nữa thôi ạ à. chuột trũi hai con zombie nữa thôi các bạn ơi giờ biết tìm zombie ở đâu rồi. hơi hơi ừ. xem mà Đó, dùng chiêu này phá phá tường nữa nhanh rồi ok ok ok ok đi nè đập đất đi <laughs> rồi ok đâu rồi nhá giờ mình cần ba à hai con nữa thôi mà không thấy đâu này các bạn ơi trời ơi trời tối đi trời tối đi ra ra ra ra vừa thì ơi đây hay là xuống hang đi xuống hang biết đâu có đấy đi xuống hang đi à mình phải đánh dấu một cái điểm ở trên này đã để tí mình còn dịch chuyển lên ok mình sẽ đánh lên ok đánh dấu một điểm là lên thôi đó ấy qua đây. ui cờ dipper à zombie cơ mà cái hang này mình đi xuống rồi này cái hang này mình đã từng vào rồi có ấy cờ dipper làm cái gì biết thế ông kia cho mình cái nhiệm vụ đánh à đây đây rồi ấy rồi ok còn một con nữa thôi một con nữa thôi ui hải tặc một con số vai nữa thôi phá trụ tường này đi ơi chết chết phá trụ tường này đi ơi phá tường này đi mình thấy ờ, có zombie ở bên này đúng không ở tầm tầm đoạn bên này này bắn á Ê, hình như không có hình như zombie ở trên thì phải ok thủ lên rồi mà zombie ở trên thì phải mình nghe thấy tiếng ấy lên lên lên ok đào đất lên một con zombie thôi, quất the heo không có nào nó ở ngay đây này ngay chỗ đạn uh, ờ, ngay dưới này này dùng uh, siêu thức đi phá cho lẹ ô dưới đây là gì đây ô không là gì cả ok đi xuống ấy mà đi xuống ấy. mình nghe thấy tiếng rô bay luôn rồi không vẫn chưa có gì cả gần lắm đây rồi yes đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ok ok đi lên thôi mình sẽ ờ, tranh thủ mình đào ít đá luôn để nhỡ có bờ lóc hay bờ liếc gì thì chúng ta còn còn còn có thể ờ, ấy được ok đi lên rồi uh. đúng là một nhiệm vụ ờ, giết nó giết zombie thì rất là dễ thôi nhưng mà mỗi tội nó nhiều các bạn ạ phải hiểu là nó nhiều nó nhiều nên là giết nó tìm nó khó rồi ok rồi à, lại có hải tặc đây hải tặc hải tặc hải tặc hải tặc hải tặc rồi ok rồi ông già cho xin con tàu nhá ok yeah. làm tốt lắm ta thấy trong con người cậu uh, của cậu có một ngọn lửa mang tên đi uh, ta sẽ cho cậu chiếc thuyền và những đồ cần thiết tên hải tặc của cậu bây giờ là vanh <laughs> mcvn đi vanh các bạn ơi mình thêm chữ đi vào nữa các bạn rồi được ôi được thêm cái kiếm này cái kiếm và ngọn lửa vua hải tặc này thôi chúng ta cứ ờ, ngọn lửa vua hải tặc cất vào trong ba lô đi cho đỡ mất mình sợ mất lắm thôi ờ, uh, su xui thanh kiếm su xui là gì cũng cho vào luôn ok cho cái, cái thứ này vào đi thì thịt này không biết từ sau tìm được ông nào ông ấy đổi cho cái đấy nhỉ ok giờ là phải đi qua bên kia cả qua bên kia nhưng mà mình à, lời nguyền à, biển cả là không xuống được nước rồi mình phải làm à, làm một cái này để mình đi qua à không mình sẽ thế này này rồi mong là không bị rơi xuống nước nha đây Ôi, ui No, no, no, no No Ok các bạn ơi Vừa nãy thì mình bay một quả đã đi uh, thẳng xuống biển luôn Thì là xong mình đã game mod một để mình bay lên rồi các bạn Bay lên rồi không là chết thì ở dưới đấy chết thì mất uh, mất hết ấy luôn uh, Mất hết uh, trái ác quỷ luôn Đây, và đây là một cái thuyền Thuyền của mình Đó, thuyền uh, Đây là mấy cái này là cái gì đây ông kia ông ấy chế tạo thuyền nhưng mà mình nghĩ là cái thuyền này là bay bằng ấy này đi bằng uh, đi bằng than này năng lượng bằng than này chúng ta sẽ cần rất nhiều than ở đây có giường ngủ luôn này uh, đồ mình thử cất ở đây xem tí đi có bị mất đồ không mất đồ thì ờ, thôi để than vào trong này thôi để mấy cái mà đánh quái vào trong này thôi đó ấy cho cái lò nung đặt cái lò nung ở đâu đâu quanh đây đi nhưng mà cái lò nung mà bỏ đuốc rồi ra lò nung này cho đâu rồi cho than à cho thịt vào để nấu thịt lên ok rồi giờ chúng ta sẽ uh, uh, gọi là bắt đầu cuộc hành trình này thôi các bạn rồi xem mà ngồi đây đúng không ok lái thuyền ok u uh, khoảng Quá là sảng khoái các bạn ơi Và giờ thì uh, thuyền trưởng Vanh đã có một con tàu rồi Chúng ta sẽ bắt đầu đi ra Đại Hải Trình thôi xem à Giờ ở đằng trước thì có một con tàu của Hải quân Rồi chúng ta sẽ tiến đến và Xem à Bên này đúng không nhỉ Đây đây đây bên này có một con tàu của Hải quân này Mình sẽ uh, gọi là dừng tàu lại và đi ra đấy chiến đấu thôi Rồi dừng ở đây thôi nhỉ hay dừng ở vùng à, đất liền nhỉ thôi, thôi, thôi, từ từ từ mình sẽ đi qua cái tàu này đã xong rồi mình mình sẽ dừng lại không dừng ở đây nổ tàu của mình mất ok dừng bên này đi rồi ok ê ê ê ok ok dừng dừng tàu rồi các bạn là đi sang bên kia để chiến đấu thôi à, giờ không có bờ lóc này giờ là mình phải đi qua bên này là mình lấy bờ block rồi rồi ok tí nữa mình sẽ ờ, bắt bờ block lên tàu của mình không là giờ là chưa học được cái ờ, tuyệt kỹ gì nhở cái cái cái gì mà để bay bay ấy các bạn gepo gì đấy đó nên là giờ là phải đi như thế này thôi không là sau không là kiểu mình sợ rơi xuống dưới biển thì lúc đấy còn mệt hơn nữa ấy đào nhiều nhiều và lóc tí đó nếu mà có ờ, chiếm tàu là thì chỉ chỉ còn đấy được ok uhm. tí trời tối mình phải lên ờ, giường kia để ngủ để ờ, cho set home ở đấy để nếu mà mình có chết thì mình cũng quay về cái cái cái, cái con tàu của mình à. đó và nếu các bạn nào thấy thích con tàu của mình nhá Thì ờ, nhớ để lại cho mình một like Và một comment nha Và bạn nào mà muốn mình ờ, tuyển thêm thành viên Thì hãy comment ờ, thật nhiều nha Ờ, và nếu cái clip này mà lên được ấy, đạt được uh, 1.000 like ấy, thì mình lâu lắm rồi mình trước giờ mình chưa được nghìn like một cái video cả. Nếu mà lên được nghìn like thì là chắc mình sẽ uh, rủ thêm Bicel hay là một ai đấy vào vào băng uh, băng này băng hải tặc gì nhỉ các bạn uh, thử đặt tên nhưng mà băng hải tặc này băng hải tặc gì nhưng mà mình không giỏi cái chuyện đặt tên cho lắm ok chúng ta đi lên thôi Đó. đi qua tàu bên này đã để xem có trái ác quỷ không đã ây ây ây này được chưa ok mình sẽ bay giống vừa nãy vừa vừa vừa nãy mình bay xịt thôi nhưng mà bây giờ mình bay không xịt nữa đâu rồi ok rồi xem mà hải tặc đâu hải quân nhé quên nhầm ui ông kia ông kia ông kia ông này ông này ông này ông này ông này ông này ấy ui ông rồi từ từ từ từ ông ra từ từ từ chết rồi ấy ui ui ui không ra tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi ai ai ú rồi rồi ông này chết rồi ok phá chỗ này ra ấy rồi bên này có cái dương đây mày mày mày hải quân à hải quân dăm ba mấy thằng hải quân này nào nào nào nào nào nào nào hải quân à rồi có một cái uh, dương vàng này lấy hết mấy cái belly rồi đi lấy táo đi mạnh mạnh mạnh rồi Thoát thoát thoát ra khỏi đây thôi Chết hết bọn này rồi thoát ra khỏi đây rồi các bạn Phá hủy ờ, Mình có lên phá hủy tàu của bọn nó không nhỉ Chắc phá hủy tàu đi Hải quân mà kẻ thù của hải tặc mà Mày mày mày Mày mày mày mày mày Chết hết đi Chết hết đi Rồi trên này có Ô. Trong này vẫn còn người Sao cánh cửa tự mở ra bị điên à ok xem à ờ, lên trên này xem à không còn gì nữa lên trên cái cột buồm kia xem là có gì ở trên này không à ok cũng khá là khó khăn đấy các bạn khi mà mình ờ, vẫn ờ, đang rất yếu và mình sở hữu một cái quả quả trái ác quỷ nó cũng không được khỏe cho lắm ok từ đây có bay được ra chỗ ấy không nhỉ bay được ra chỗ tàu mình không nhỉ mình sẽ làm thế nào để mình bay được ra chỗ tàu của mình ok khả năng là đi nhảy đi ơ nhưng mà sao không có chìa khóa nhỉ các bạn mình có dương đây nhưng mà không không thấy có chìa khóa chìa khóa phải lấy ở đâu vậy rồi tầm này bay được rồi đấy ui ui tôi bay quá no 2000 years later. Ok các bạn ơi, ôi, ôi, ôi, ôi. Không ngờ cái trình độ ở phi uh, phi thân của mình lại thấp kém đến như vậy. Nhiều quái vật thế nhở? Đủ để mình giết hết bọn quái vật này mình đi ngủ phát đã. Mày, mày, mày, mày, mày. Kéo mày lên đây này. Kéo mày lại đây này. Bắn chết mày này. Ok mình đi ngủ phát đã có cái thằng người sói kia kìa. Không đùa được đâu ngủ trên tàu quá đã à ok trên à, kia một cái con gì kia trên kia hình như có con ờ, ấy á bọ cạp bọ cạp ok là rời rời khỏi đây thôi đi thôi thịt này rồi xem than còn nhiều không còn 60 than mà không biết có đủ để đi đến uh, đến tít ngoài này không các bạn ở bên ngoài thì rất là nhiều tàu luôn cực kỳ nhiều tàu luôn ok đi thôi rồi đi sang tàu bên này <laughs> ui ui ui lắc lắc lắc lắc lắc đi nhanh quá tàu của mình đi nhanh quá tàu ấy thường ở đây thôi rồi. ok lần này thì bay không không không bị xịt nữa đâu rồi ok mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mạnh mày này à, hải hải tặc này ok vẫn đi lên thôi uh. mà ừ. rồi phá luôn ui ui. <laughs> các bạn ơi thì là thì lần này chết thật rồi các bạn mất ấy rồi bị bị bị bị mất năng lực rồi <laughs> cây không không cây đâu trời ơi ơ có soru à soru là cái gì đấy soru xem nào mình sẽ đặt là soru là cái này đi à không là cái này xong rồi cái này soru là số 3 cái này là 4 cái này số 5 ok mình sẽ không ăn cái ác quỷ nữa xem mà cái soru là cái gì à soru à, à soru là chạy nhanh hơn à ồ được đấy nhở ok giờ mình sẽ tạm thời không ăn trái ác quỷ mình hải tặc không cần dùng trái ác quỷ tạm thời thôi các bạn để dạ, tạm thời thôi mày mày mày mày mày mày mày này mày mày coi ấy ok ok mày mày mày mày mình quên mất là mình uh, ấy rồi mình không cần trái ác quỷ rồi mình có thể là ấy bọn này làm ta mất trái ác quỷ một cái trái ác quỷ ở trong dương vàng sao nhiều phòng ngủ này bọn mày ngủ đây à ai, ai, ai, ai. như kiểu mình mất năng lực trái ác quỷ thì mình sẽ yếu hơn các bạn ơi nó đánh nó bắn chúng mình được này rồi ok ăn mất ra ô oh, có cao báo gì không rồi luôn không có ấy luôn lấy súng đi lấy thêm súng nữa lấy mấy viên đạn này để bắn lên bắn bọn nó rồi À đi tàu này tàu bé thì phải tàu bé này không có dương liếc gì nhỉ trên này không biết có gì không còn voi ma mút ở ngoài kia làm gì vậy Trên này có dương không Hình như không có rồi bạn Trên này không, à có dương này Ok mình lên đây mà Có một cái dương à? Dương không có gì cả Trên kia không biết có gì không Trên kia chắc không đâu Thôi chúng ta sẽ đi ờ, đi ấy thôi Đi ờ, qua chỗ khác rồi các bạn này Mấy tàu bé hình như không có Không có trái ác quỷ Ok đi thôi Té nhanh được kịp Đấy bọn nó lại sở bao rồi Ok đi sang bên này đi tàu này à tàu đằng kia hình như là vẫn tàu bé à tàu này vẫn tàu bé như vậy. xem không biết tàu này có trái ác quỷ không ok dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng ok dừng ấy ấy sẽ bắn cho phát nhỉ vỡ mặt này vỡ mặt này à vẫn tàu bé đấy qua đây qua đây bắn cho bọn này chết luôn đã chém cho bọn này chết đi đã chết đi đã mày này mày ui gì đã ui mày mình mình chém chết từ đây đã ui chém chuột luôn kìa mày ui rồi còn thằng này ui sao lại nhiều nhiều lại nhiều trở lại ôi được lắm mấy thằng con trai mấy cái gì ở đây đây ở bên trong có dương kìa ấy ấy bọn nó bắn bọn nó bắn ấy ấy ấy ấy ấy rồi mấy bọn này ui ui gần chết rồi gần chết rồi no no no, đừng bắn vào nữa ok ok đi đi bạn. ôi đúng là không có trái ác quỷ yếu hơn hẳn các bạn ạ ừ. chủ đã ăn phát đã cho hồi máu đã ăn cái thịt này cho hồi máu ok à. trên thì như có một hòm thôi mấy cái này không tính tiền này không được nhiều không có nhiều ờ, đồ nhiều trái ác quỷ không cần cái súng này không bắn được à? có đạn đây mà không bắn được à? ok quyết định vứt súng đi mình xem mình học được cái gì không soru sao có mỗi soru thôi à ok mình cất cái dương này đi dùng hết belly đi các bạn tăng cái độ tiền thưởng lên không biết được gì không ta rồi đi tiếp thôi xem nào ở đây mình có một con tàu này mình đi tìm tàu to nhá tàu to ở ngoài này có này đi đi đi tìm mấy cái tàu to hơn ai đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm tàu ơi tàu của mình đi nhanh lắm nhanh hơn cả tàu của luffy luôn đây bên này có cái tàu to này ok tàu to này thì thì mới nhiều đồ Ý, đừng đừng đừng đừng đừng Ủa, tàu bên kia to hơn tàu này tàu bé tí ạ tàu bên này to hơn rồi ok ok ok ok mình sẽ dừng ở đây ok dừng ở đây không biết là bắn pháo nổ tàu mình không nhỉ rồi xem là chết nhấn nhầm các bạn ơi rồi, ok lấy gỗ rồi đi ờ, đi qua bên đấy luôn nhưng mà mình sẽ đặt block lên mình sẽ lên ở bên trên Soru này đây, Cái này solo này năng lực bản thân đúng không nhỉ các bạn nhỉ Mấy cái năng lực đấy năng lực bản thân nhỉ Bản thân mình kiểu như là uh, đến một mức độ ở đấy kiểu như là giống Luffy ấy, sau quá trình luyện tập ấy nó có nhiều những cái chiêu san dị thế nhiều những cái chiêu kiểu bay bay trên trời ấy. thì chắc cái này nó cũng thế Ây, rồi ok làm sao làm sao làm sao ui nó bắn trả lại luôn kìa rồi ok ở dưới này, à ở dưới này rồi mình biết mà ở dưới này không có dương à tầng dưới nữa thì phải tầng dưới nữa mình có dương thì phải rồi nhưng mà xem mình đang xem cái thằng thằng à, thuyền trưởng đâu à không thấy nó đâu mày mày mày mày mày mày mày ui nhiều thế nhiều thật nhiều dã man bọn mày bọn mày tránh ra để tao xem nào ui có một cái hòm này không có chìa khóa nào à? chìa khóa hình như phải giết mấy thằng thuyền trưởng ấy tao ấy mà sao từ nãy giờ mình đi mình không thấy một cái chìa khóa nào luôn ok là đi lên trên lên trên này tìm cái thằng thuyền trưởng mày mày mày mày mày mày mày mày ok ok có vẻ như hết rồi bạn hoặc là bên này à có thằng thuyền trưởng bên này tao bắn tao bắn này này xong rồi đâu rồi à. à? mày mày cầm thanh kiếm gì mày ngon đấy ngon mày ngon mày ngon nhào đâu ôi chết rồi nó chết rồi rồi có nhặt được cái gì không nhỉ không nhặt được cái gì của nó này mình thử xem là cái dương này có mở luôn không cần chìa khóa chìa khóa làm kiểu gì nhỉ rồi ok đi uh, đi con thuyền của mình đâu à con thuyền mình bên kia cơ ô nhưng mà chém cái trưởng cái trưởng một hai này thích nhỉ Đó, ờ, chém hai cái đường kiếm mà chéo nhau ấy nhìn thích vãi nhìn y như cái cái ờ, của ừ, Zoro ấy Zoro nó nhưng mà Zoro nó chém được ba cái lưỡi kiếm cơ ba cái đường kiếm cơ đây mình mới chém chém hai cái đường kiếm cơ ok lên rồi à, ờ, đi ngủ phát cần chìa khóa à? chìa khóa chìa khóa lấy ở đâu nhỉ ok các bạn ơi nếu mà các bạn biết uh, chìa khóa của những cái dương này lấy ở đâu thì uh, các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết nha và clip của ngày hôm nay đến đây là kết thúc thì là mình đã sở hữu được một con thuyền và mình là thuyền trưởng đó mình uh, đi uh, đánh những cái thuyền và lấy được ở đây có hai cái dương à không đâu nhỉ một cái dương ở đâu nhỉ đây một cái dương trong này đó thì có hai dương thì à, nếu các bạn nào biết à, làm thế nào để kiếm cái chìa khóa để mở dương ấy thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha và nếu video này đạt được một nghìn like thì mình sẽ à, thêm thành viên mới vào vào trong cái băng nhóm hải tặc à, vanh mc này ờ à, đó thì à, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình chào tạm biệt tất cả các bạn hẹn gặp à, các bạn vào những uh, clip lần sau bye bye <laughs>